Vợ nhắn nhủ chồng một là anh phải hiền hòa sẵn sàng nhận lỗi cho qua mọi điều dù sai dù đúng bao nhiêu bao giờ lỗi cũng phần nhiều là ta hai là anh phải thật thà lương bao nhiêu có nộp ra được đây. Giờ rất cấm chậm một giây khai không thành thực thì, đây, giận hờn ba anh chịu đựng, phải hơn cơm khê canh mặn liệu hồn mà chê cắn răng nhắm mắt nuốt đê kêu lên một tiếng ra đê mà nằm bốn anh là nhớ phải chăm lau nhà rửa bát âm thầm làm đi kiểm tra em thấy việc gì làm không vừa ý ấy thì biết tay năm cấm chè thuốc rượu tây em mà phát hiện đuổi ngay ra đường ngâm rượu dân tộc bổ dương ư ừ thì vai. Chén quê hương thôi đành sáu là em cấm tiệt anh đừng có tơ tưởng loanh quanh em nào tức lên tay thất tay dao lia tay nhắm mắt chào màu cúc cung ngẫm rồi tôi khóc tu tu thế thì nào khác đi tù hả em nhưng. Thôi anh quyết thử xem chung thân lĩnh án với em sợ gì định nghĩa vui về những bà vợ người nông dân, vợ làm miếng đất cằn cỗi nhưng chúng ta cứ phải cày vì cầm cố, giao bán không được, nhà giáo, vợ là một học sinh tối dạng cứ hỏi đi hỏi lại mỗi một câu. Bán vé số, vợ là tờ vé số khi mới mua ai cũng hy vọng sẽ trúng độc đắc về mặt triết học, vợ là một thực thể độc lập tồn tại bên ngoài ta ngoài ý muốn của ta, vợ là phạm trù chỉ sự sợ hãi của đàn ông, nhà vật lý học vợ có thể chuyển hóa từ dạng này sang dạng khác, từ dạng cho chồng ra khỏi nhà đến dạng bầm dập te tua, vợ là hình thức là cơ sở để đàn ông đào hố nhảy lầu. Về mặt kinh tế, vợ là ngân hàng vô luật pháp, không thể lệ, gửi vào thì dễ, rút ra thì khó mà không thể kiện cáo gì được về mặt tài sản vợ là cái gì rất cũ mà không thể thanh lý được về mặt xã hội, vợ là cá nhân tự do, tình nguyện về chung sống với ta nhưng lại luôn tố cáo ta làm mất tự do của cô ấy. Và nếu như ta trả lại thì không nhận, về mặt khảo cổ học vợ là loại đồ cổ càng để lâu càng mất giá. Thơ chế nói xấu vợ ngoài trời bỗng nổi cơn rông vợ em giờ trứng chạy rông ngoài đường em nhìn mà thấy thương thương vợ em sao lại giờ ương thế này. Hôm rồi nó uống rượu say xong phi một phát vỡ ngay cái bàn, may mà hàng xóm khuyên can không thì nhà cửa nát tan hết rồi, thời gian hờ hững nhẹ trôi vài hôm lại thấy nó ngồi uống bia. Nhìn em nó bảo thằng kia, lại đây quỳ xuống rót bia cho bà, em nào có dám kêu ca không nhanh nó vả cho ba phát liền. Thì ra nó chúng lô xiên có tiền trong túi nó liền đi chơi, số em lận đận long đong nào ai thấu hiểu nỗi lòng em đâu. Em ngồi than thở mấy câu nó liền vác hẳn dao bầu chạy ra em đành có càng chạy xa nó mà vớ được thành ma có ngay. Thơ chế kính vợ sợ vợ sống lâu để vợ bớt yêu sầu để vợ lên đầu là trường sinh bất tử, đánh vợ như tử là đại nghịch bất đạo vợ hỏi mà nói xạo là trời đất bất dung. Chê vợ lung tung là ngậm máu phun người gặp vợ mà không cười là có mắt không tròng. Để vợ phiền lòng là Chu Di Tam tộc vợ sai mà hàn học là trời đánh thánh đâm vợ gọi mà ngậm câm là lòng lang dạ sói, để vợ nhịn đói là tội nhân thiên cổ. Để vợ chịu khổ là bất tài vô dụng trốn vợ đi ăn vụng là ngũ mã phanh thây, em phải dừng ngay vợ em đang gọi thứ ba, sợ vợ tập ba ngồi buồn kiếm chuyện nói chơi. Nhất vợ nhì trời là chuyện tự nhiên, đàn ông sợ vợ thì sang, đàn ông đánh vợ tan hoang cửa nhà, đàn ông không biết thờ, bà cuộc đời lận đận kể là vứt đi, đàn ông sợ vợ ai khi, vợ mình. Mình sợ xá gì thế gian, đàn ông khí phách ngang tàng, nghe lời vợ dạy là hàng, trượng phu, đàn ông đánh vợ là ngu tốn tiền cơm nước, ở tù như chơi, lấy nàng từ thuở mười nhăm. Đến khi 19 tôi đàn năm con, nàng thì trông hãy còn son, tôi thì đinh ốc bù lon dã rời, nắng mưa là chuyện của trời, tề ra nội trợ có tôi bao thầu, suốt ngày cày cấy như trâu. Chiều về rửa chén cũng ngầu như ai, nấu cơm, đi chợ hàng ngày, bồng con, thay tạ tôi đây vẹn toàn, lau nhà, lau cửa chẳng màng, ôi thời oanh liệt ngang tàng còn đâu, nhiều khi muốn học xì dầu xin nàng nghỉ phép, nàng trao đôi mày, nàng đòi thi đấu võ đài, tung ra một trưởng, chén bay ào ào, nhớ xưa mình mới quen nhau, em ăn, em nói ngọt ngào dễ thương, cho nên tôi mới bị lường. Mang thân nàng ngọc cậy nương nơi nàng, than ôi thực tế phũ phàng, mày dâu một kiếp thôi đành đi đong, một lòng thờ dợ sắc son, còn non còn nước thì tôi còn thờ ra đường sợ nhất công nông về nhà sợ nhất vợ cô nói gì đàn ông nể vợ là sang ngồi nghe vợ dạy là hạng trượng phu đàn ông đánh vợ là ngu vừa mất tiền thuốc vừa tù trung thân thơ chế. Định nghĩa về vợ trùm thơ sợ vợ vợ là ngân khố, kho tiền gửi vào nhanh gọn, hơi phiền rút ra, vợ là biển cả bao la đôi khi nổi nóng khiến ta chìm phà. Sao sao sao dù không sinh đẻ ra ta nhưng công nuôi dưỡng thật là lớn lao khi ta đau ốm xanh giao vợ lo chăm sóc hồng hào khỏe ngay sợ ta đi chật đường dày vợ liền theo dõi kéo ngay về nhà khi ta tán tỉnh ba. Hoa vợ liền quát nạt để mà răn đe lời vợ dậy phải lắng nghe mai sau khôn lớn mà khoe mọi người nói ra xin hãy chớ cười vợ ta ta sợ vợ người, còn lâu sao sao sao trùng thơ chế sợ vợ vợ là mẹ các con ta thường kêu bà xã, hiệu là phu nhân vợ là tổng hợp, bạn thân thủ trưởng, bảo mẫu, tình nhân, mẹ hiền, vợ là ngân khố. Kho tiền gửi vào nhanh gọn, hơi phiền rút ra vợ là biển cả bao la đôi khi nổi nóng khiến ta chìm và vợ là âm nhạc thi ca vừa là cô giáo vừa là luật sư sao sao sao bắt thang lên hỏi ông trời đời con đau khổ đã nhiều thấu chăng, ông trời cúi mặt than rằng tao đây cũng khổ cắn răng chịu đòn. Bác thang lên hỏi ông trời kiếp này con có bỏ nàng được không? Ông trời ổng trả lời rằng tao còn chưa được xá chi là may Thơ chế vui về vợ chồng ngày 8 tháng 3 mồng 8 tháng 3 em cứ ngồi ngắm hoa em cứ ca cứ hát anh sẽ lo rửa bát anh sẽ lo quét nhà anh sẽ lo giặt là em uống gì anh pha chợ gần hay chợ xa anh lần ra.